chào anh em nhé cái video ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em về một cái bộ đồ chơi tài xỉu mà giúp cho anh em đi chơi tài xỉu nó đạt hiệu quả cao Thế thì ờ, cái bộ đồ chơi này thì khi mà anh em đi sân chơi thì anh em không phải lo gì về cái tăng tích của nó cả Đấy, bộ đồ chơi này bộ đồ chơi tài xỉu báo dung hoàn toàn không tăng thì cái bộ đồ chơi này nó chơi như thế nào và cái ờ, bộ đồ chơi tài xỉu này nó gồm những cái gì thì ờ, ngay sau đây tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em và tôi test cho anh em cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung này xem là nó hiệu quả cho anh em đi đến sân chơi anh em chơi có hiệu quả hay không nhá và giới thiệu cho anh em trước tiên là vào giới thiệu cho anh em cái ờ, tài xỉu báo dung đấy thì cái tài xỉu báo dung này thì ờ, khi mà anh em đi sân chơi anh em đi lắc cũng được hoặc là anh em có thể ờ, đến sân chơi anh em động đồng hột của người ta đấy, thì ờ, anh em có tỷ lệ chiến thắng đấy thì uh, nó là cái bộ hột tài xỉu đấy bên tôi đã cho sẵn vào trong cái ờ, bộ hột này rồi mà khi mà anh em lắc hay là anh em đưa vào sân chơi uh, mà người ta lắc thì lên mặt lục nó sẽ báo dung cho anh em đấy, đây chính là cái cặp cục báo dung nhá đấy, đây chính là cục báo dung cái bộ đồ chơi này thì uh, nó đạt hiệu quả cho anh em lên tới 80 phần trăm báo dung cực kỳ chuẩn xác cho anh em đấy có thì dùng còn không có thì hoàn toàn là không dùng đấy thì uh, đó chính là cái bộ tài xỉu báo dung không tang mà ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em còn cái cách chơi của nó như thế nào thì uh, sau đây tôi và tôi sẽ test cho anh em đấy, test cho anh em xem là cái bộ tài xỉu báo dung này nó có chơi nó có hiệu quả hay không đấy, nó có phù hợp với sân chơi của anh em hay không thì anh em theo dõi video thì anh em nào mà muốn à, tìm hiểu hay là anh em nào mà muốn được uh, sở hữu cái bộ tài xỉu báo dung này thì anh em cứ liên hệ với tôi liên hệ với tôi qua hai số điện thoại trên màn hình nhá đấy bây giờ bây giờ tôi đào tôi test cho anh em thứ nhất là test cho anh em cái cái, cái tăng tích của nó để test tăng tích của cái, của cái bộ tài xỉu báo dung không tang này đấy thì uh, test thì anh em vào sân chơi thì anh em cũng biết là test cái gì rồi đấy, anh em test bộ hột là được cái đầu tiên nhá đấy, bộ hột Đấy, ok hột nổi hột nổi ờ, test cho anh em ờ, dọn đèn nam châm nước muối dọi đèn đó sẽ thử từng hột cho anh em này hột cực kỳ trong nha đó Đấy, ờ, tiếp theo đó là tôi sẽ test cho anh em cái cuối cùng đó chính là cái nam châm Đây, nam châm này đó. Đấy, vừa rồi tôi đã test cho anh em Đấy, cái à, tăng tích của cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung Đấy. thì còn cái báo dung của nó là như thế nào đây báo dung của nó đây thì là tôi sẽ để cái báo dung đây để cho nó để cho anh em thấy là cái ờ, độ chuẩn xác cái độ báo dung chuẩn xác của nó đến bao nhiêu phần trăm Đấy, thì anh em theo dõi cứ khi nào mặt lục của cái bộ hột này nó ngửa lên thì là nó sẽ báo dung cho anh em dung dài dung mạnh thì là anh em đánh còn nếu không dung thì là anh em không đánh hoặc là nếu dung có một cái hai cái thì là anh em không đánh tại vì là nó chỉ là cái bắt sóng thì nên là nó dùng cho anh em một đến hai cái thôi nhá Đấy, thì bây giờ tôi bảo tôi sẽ test cho anh em thì trước các bạn sân chơi thì anh em có thể bật máy lên Đó, bật máy lên đèn vàng Đó, bật máy lên để đâu Đấy, bây giờ tôi sẽ test cho anh em Đấy, tôi lắc thì khi nào có mặt lục nó ngửa lên ấy, thì nó sẽ báo cho anh em nhé Đấy, rung dài dung mạnh thì anh em đánh còn không dung anh em không đánh đó đấy bây giờ thì anh em đánh uh, cơ sở là anh em đánh uh, tài đúng không tại vì là máy nó rung mạnh rung dài như vậy thì là anh em đánh tài nhá đó đúng không đấy, anh em đánh tài thì uh, cái bộ này nó báo rất là chuẩn cho anh em đấy thì là anh em cứ, rung là anh em đánh thôi nhá tiếp tục cho anh em này đó không rung này đấy, máy hoàn toàn không rung nhá máy hoàn toàn không rung đấy ví dụ nó, rung có một cái như vậy thì là anh em không tính khi nào mà anh em rung dài rung mạnh như vừa nãy thì là anh em hãng tính nhá à, không rung thì là anh em có cơ sở anh em đánh xỉu hoặc là anh em không đánh tùy đó một một năm tiếp tục cho anh em này đó vẫn không rung nha vẫn không rung không rung thì anh em đánh xỉu hoặc không đánh Ờ, một hai ba tiếp tục cho anh em này vẫn không dùng nha vẫn không dùng máy báo cực kỳ chuẩn xác luôn cho anh em có thì nó sẽ dùng còn không có thì nó hoàn toàn không không dùng cho anh em nhé mở cho anh em này đó lại 122 đó như thế này thì là anh em chắc chắn là anh em sẽ đánh rồi đúng không đánh tài này. đó hai lục Đấy, tiếp tục lại không dùng Đấy, chén này anh em đánh xỉu thôi nhá đó một hai ba đấy máy nó báo rất là chuẩn cho anh em đấy báo cực kỳ chuẩn còn uh, anh em nào mà muốn uh, sở hữu hay anh em nào mà muốn tìm hiểu thêm về những cái đồ chơi tài xỉu hay là những cái đồ chơi cờ bạc bên tôi thì là anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình